Hello anh em đã quay trở lại với kênh youtube của shop linh kiện DIY nha Đây là tất cả những cái sản phẩm mà mình sẽ giới thiệu cho anh em trong ờ, video ngày hôm nay Có máy vặn vít mini này Hàng bị ờ, lỗi không có sạc nha Máy hút bụi chạy bằng pin Quạt Quạt sạc cũng chạy bằng pin luôn nha Ngoài ra thì hôm nay mới về thêm mũi taro này Bộ taro 6 mũi Đèn pin siêu sáng Và những cái mẫu kìm đa năng giá rẻ của hãng Tucson ngoài ra thì còn có băng keo điện hàng bãi nhiều màu nay về rất nhiều nhá anh em mua bao nhiêu cũng có bây giờ thì mình sẽ đi vào giới thiệu chi tiết và báo giá từng sản phẩm cho anh em nhé trước khi bắt đầu nội dung chính của video thì anh em cho mình xin một like để mình có động lực để sản xuất tiếp những cái video giới thiệu sản phẩm cho anh em anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhấn vào nút đăng ký và nhớ bấm vào nút chuông thông báo để có thể nhận được cái thông báo của YouTube khi mà mình à, đăng tải video mới nhất nha. Sản phẩm đầu tiên trong à, video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu trước về cái lô máy vặn vít này trước nha. Đây thì chính đây chính là cái lô máy vặn vít này. Đây là lô hàng tồn kho chưa qua sử dụng. Còn mới 100% nhưng mà do là để tồn kho lâu nên là pin của nó đã chai hoặc là hết pin rồi thế ở bên trong của nó thì sử dụng 4 cell pin này pin này là pin à, AA nhé pin AA 1,2V đó pin 1,2V mà 4 cell nó lắp như thế này là lắp nối tiếp này tức là con này nó sử dụng điện áp là 4,8V nhé có nghĩa là con này nếu mà dùng sạc thì dùng sạc 5V và tình trạng là anh em lưu ý cho giúp mình nhé, xem kỹ nhé, tình trạng là pin hết này hoặc là pin chai không có sạc giá mình bán cho anh em là giá bán phụ kiện thôi có motor có hộp số này có đầu gắn mũi vít mũi khoan này và toàn bộ hệ thống công tắc đảo chiều cũng như là đèn báo tất cả là mình đã test thử là đều còn hoạt động bình thường nhá cái nút này là nút để anh em test pin này Ví dụ nếu nó còn pin anh em nhấn đó. pin đầy thì nó sẽ hiện ba đèn còn pin yếu thì nó sẽ hiện một đèn hai đèn còn hết pin là, là không không có đèn nhá còn nguyên cả dây đeo này anh em nhìn ngoại hình máy là rất mới đây là cái rắc sạc 5.5 nhá thì đa phần những con này mua về cho anh em phải tự độ chế lại thay pin giống như lô máy phạm vi tuần trước nhá ở đây mình đã bung thử một máy rồi này nó sử dụng khối pin này nhá khối pin 4,8V được ghép lại bằng 4 viên pin AA anh em mua về kiếm sạc sạc lại nếu mà không được nữa thì anh em phải thay cả pin nữa đây pin AA ngoài thị trường cái pin này là anh em kiếm rất là nhiều này hãng Panasonic này Đó, pin này thì 1,5V này chung con này là 4,8V mà anh em dùng 6V ờ, cũng được không sao hết anh em có thể ghép hai cell ờ, à, ghép pin 18650 ờ, cũng được Nói chung là con này mua về anh em phải độ chế lại chứ không sử dụng được ngay nhé đây những con này con này là mình đã đã thay pin rồi mình thay pin để mình test thử thôi nhé đó chung là lực của nó cũng ờ, cũng khá là yếu thôi chủ yếu anh em sử dụng để mở vít mấy cái linh kiện điện tử hay là bắt mấy cái đồ điện thì được mở ốc vít đó thôi chứ anh em sử dụng con này để à, mở ốc vít nặng là không được nhá máy mini mà nhỏ gọn mình bán giá phủ xử lý phụ kiện cho anh em mua về chế cháo anh em lưu ý là khi mà tháo máy ra là phải tháo con lột cái tem ra nhá lột tem ra mới có thể tháo máy ra được rồi ok hàng này thì số lượng của nó không có nhiều ở đây hôm nay về chỉ có khoảng 70 à, cái thôi mình sẽ chốt giá luôn cho anh em là 120 ngàn một cái nhá mình sẽ ghi giá ở đây luôn để cho anh em à, nhớ được giá có nhiều anh em xem video xong rồi quên giá mình sẽ ghi ở đây là 120 ngàn một cái nhá đó chỉ có khoảng 5 70 cái thôi anh em mua về độ chế mình sẽ bao cho anh em là máy còn motor còn hoạt động bình thường này chức năng đảo chiều này đèn báo cũng như là đảm bảo với anh em là motor máy mới 100% chưa qua sử dụng nhá anh em mua về độ lại pin sạc anh em muốn sử dụng pin 18650 ờ, thì liên hệ với mình để đặt mua nhé mình sẽ có bán pin này nhé còn anh em mua pin AA này thì ờ, anh em mua ngoài thị trường rất là nhiều cái này tùy anh em nhé giá 120 ngàn một cái nhé anh em nào cần thì có thể liên hệ sớm cho mình để đặt hàng mình nghĩ là cái lô này sẽ rất là nhanh hết á rồi ok mình sẽ chuyển nhanh qua sản phẩm tiếp theo nhé tiếp theo là hai mẫu kìm hai mẫu kìm đa năng của hãng Tosen này mẫu này thì mình đã giới thiệu cho anh em trong rất là nhiều video rồi nhưng mà hầu như là lô nào về là hết lô đấy nhá bởi vì là cái giá thành của nó rất là rẻ so với cái chất lượng của nó đây kìm cắt tuốt dây chỉ cây này chỉ có 55 ngày một cây thôi để mình cắt luôn cho anh em nhé cắt dây điện 2.5 cho anh em xem luôn này đó rất bén rất ngọt em thấy chưa tuốt này đó đó anh em thấy tuốt dây ngọt không đó, rất tiện rất tiện cho anh em thợ điện đi công trình hoặc là chế đồ nhá đó cắt này rất ngọt đó tuốt dây rất nhẹ nhàng đây là dây điện 2.5 nha em nhé đó. có lò xo này khi không sử dụng đến thì anh em có thể khóa nó lại giá chỉ có 55 ngàn một cây nha anh em nhé cây này 55 ngàn Tu Sen này là một thương hiệu bán đồ nghề rất là nổi tiếng mẫu kìm thứ hai này mẫu này là mẫu kìm uh, ờ, mẫu kéo cắt tôn kết hợp luôn cả tút dây điện ngoài ra anh em có thể sử dụng để tỉa cành cũng được luôn nhá cây này thì nó kích thước có lớn hơn này mã số SK15 cũng có tính năng vừa cắt vừa tuốt dây này đó và bấm cốt nữa nha còn có cả bấm cốt nữa thép của nó rất là dày đó cây này anh em sử dụng để cắt tôn này cắt tôn cắt dây điện cũng được luôn cắt cành đó đó hoặc là sử dụng để tuốt dây điện đều ok nhá cây này thì giá của nó cao hơn cây kia giá là 75 ngàn một cây nhá cũng là một mẫu kìm đa năng cho anh em lựa chọn tiếp theo là bên mình mới về thêm được một ít đèn pin cầm tay này cái này trong video trước có rất là nhiều anh em hỏi mà nó hết hàng rồi cây này của nó là toàn bộ 100% bằng khung nhôm nhá bằng nhôm nên là rất nhẹ và bền tay cầm thì còn được gia công này anh em thấy nó rất đẹp đó 100% bằng nhôm và có thể zoom được nhá đó zoom này cây này phù hợp cho anh em mua về đi soi ban đêm hay là làm bảo vệ anh em bảo vệ mua về đi soi xét thì rất ok đi đêm những người đi đêm thì sẽ rất cần cái đèn này kích thước của nó cũng khá là nhỏ gọn chiều dài chỉ cỡ một gang tay của mình thôi cầm nhỏ gọn trong lòng bàn tay toàn bộ các cái phần này đều là bằng kim loại có thể tháo rời và có đều có ron cao su để chống nước nhé một con đèn pin này thì anh em mua sẽ được tặng kèm hai viên pin chính hãng đi theo đèn cùng thương hiệu nha anh em nhé đây. đây là pin chính hãng của nó đó cùng thương hiệu anh em lưu ý là lắp pin nếu mà lắp không đúng chiều thì nó sẽ không sáng nha đó lắp hai viên này đây cây này thì nó sẽ có một cái điều đặc biệt như thế này này khi mà anh em bật lên đó, thì đèn nó sẽ sáng này cái nút bật ở đằng sau này nó sẽ có nhiều chế độ nha anh em nha tức là khi mà anh em bật nhẹ thì là nó sẽ chuyển chế độ này bật mà không có tiếng kêu á anh em bật có tiếng kêu là nó tắt luôn bấm có tiếng kêu một cái nữa là nó mở lên còn anh em ấn nhẹ thôi không có tiếng kêu này đó nó sẽ chuyển sang chế độ sáng yếu này chớp này đó anh em ấn nhẹ thôi nha chớp chậm này đó sáng yếu sáng mạnh sáng vừa chớp nhanh này chớp chậm nha đó cây đèn này nó sẽ có 5 chế độ nha em nha ok bây giờ mình sẽ ra ngoài mình test thử cho em xem này đó rất là sáng anh ờ, em thấy chưa sáng lắm anh em ạ thấy chưa đây là chế độ ờ, sáng mạnh này sáng yếu xuống này sáng yếu hơn một chút nữa này chớp SOS này chớp chậm này em thấy chưa cái nữa nó sẽ lại quay lại về chế độ sáng mạnh nhá đấy mình sẽ thử cái độ xa của nó cho anh em xem này đây hiện tại đang là nó có zoom nhá để mình zoom này đó, anh em thấy zoom sao cây này thì nó sáng hơn cây đèn đội đầu luôn nha anh em nhá mọi người có thể thấy rõ là khi mà để cái mức zoom nhỏ nhất đó, thì nó chiếu vô cùng xa luôn đấy cùng là mấy căn nhà hồi nãy mình chiếu cây này chiếu xa nó sáng hơn nhá anh em nhá anh em thấy không Đó, sáng lắm zoom gần lại này Đó, anh em zoom nhá mình sử dụng một tay cũng được luôn nha anh em nhá zoom này khi mà anh em zoom á thì cái um, cái vùng sáng nó sẽ thu hẹp lại và cái độ sáng này nó tăng lên theo nhá anh em thấy không Đó, như vậy nhá một cây đèn đầy đủ sẽ bao gồm là hai pin này một sạc nhé và một đèn một đèn này hai pin này và một sạc sẽ có giá là 170 ngàn nhé cục sạc này thì anh em mua về chỉ cần gắn đúng chiều pin này cộng trừ này sau đó là anh em kéo cái chân này xuống anh em cắm vào ổ điện nó sẽ xuất hiện một cái đèn báo màu à, màu đỏ khi nào mà đèn sạc nó chuyển qua màu xanh là pin đầy nhá con này anh em mua về anh em sạc một lần thì dùng được rất là lâu sản phẩm tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em là một cái lô máy hút bụi chạy bằng pin nhá đây công suất 120W này thông số kỹ thuật của nó 12V tức là anh em có thể sử dụng để sạc 12V trên xe này sử dụng để hút bụi trên xe ô tô này hút bụi gia đình cũng rất ok vì nó chạy bằng pin nên là sử dụng rất là tiện nhá và bên trong này là toàn bộ phụ kiện của nó này có cái ống nối dài này những cái đầu phụ kiện hút kèm theo để gắn cho máy này đó này là cây chổi để anh em trà những cái khe hẹp ví dụ như là bàn phím máy tính hay là trên ghế sofa ok đây là toàn bộ những cái phụ kiện của nó nha ngoài ra thì còn có còn có sạc này bộ sạc này sách hướng dẫn sử dụng và cái máy nha đây máy rất nhỏ gọn chạy bằng pin bên trong này nó có pin này đây là cổng sạc này đây là công tắc tắt mở này đó khi mà anh em mở công tắc lên thì ở dưới này nó còn có một cái đèn báo nhá cái này là cái khe chứa bụi này đó ở đây là cái khe chứa bụi nó có một cái lọc rác như vậy khi mà anh em hút bụi thì anh em sẽ mở cái này ra để anh em lấy bụi nhá bụi nó sẽ nằm ở trong cái hộp này và cũng như là vệ sinh sau một quá trình sử dụng thì vệ sinh khi lắp vào thì anh em nhấn cái nút nhá nói chung là rất dễ sử dụng thôi cái này anh em mua về hút bụi trên ờ, xe hơi hay là hút bụi ở những cái góc hẹp vệ sinh trong nhà cửa thì cũng rất là ok bàn phím máy tính này cái ưu điểm là sử dụng pin nên không có dây nhợ lằng nhằng kích thước nhỏ gọn dễ dàng mang theo nhé bây giờ thì mình sẽ test thử cho anh em xem cái lực hút của máy nhé đây là ốc vít nhá này khá nặng ạ đó anh em thấy là máy khá là mạnh nha ốc vít này rất là nặng mà nó còn hút được cơ mà đó anh em có thể thấy là con này nó hút cũng khá là ok đấy sử dụng để hút bụi xe hơi hay là hút bụi uh, vệ sinh nhà cửa thì đều rất ok nhỏ gọn và giá thành của nó thì lại rất rẻ chỉ có 300 ngàn một bộ thôi đầy đủ phụ kiện pin sạc giá là 300k nhá lô này về chỉ được khoảng ờ, hai uh, mươi mấy cá anh em nào có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ sớm cho mình để đặt hàng nhé tiếp theo là bộ mũi taro này bộ taro 6 mũi bộ này à, là vừa mũi khoan vừa mũi taro luôn nha luôn nha mình đã giới thiệu cho anh em trong rất là nhiều những cái video rồi có kích thước từ à, M3 đến M10 3 ly này 5 ly này Đó, chất liệu là thép gió HSS sử dụng để taro nhôm sắt rất ok bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem cái video hướng dẫn sử dụng nhé ví dụ anh em muốn à, bắt con ốc 6 ly thì anh em sẽ dùng cái mũi M6 này nhá cái này anh em có thể gắn vào máy khoan hoặc máy bắn vít đều được hết nha ok rồi bộ taro giá 160 ngàn nha anh em nhé mình sẽ để đường link đặt hàng trong phần mô tả của video sản phẩm tiếp theo này là một sản phẩm rất là hot trong cái mùa hè cũng như là ở những cái vùng không có điện đó chính là con quạt sạc chạy pin có điều tốc đây là thông số kỹ thuật của nó nha hộp rất là lớn này kích thước đóng hộp rất lớn đây là cái ờ, kích thước của quạt này 212mm chiều cao là 253 độ dày của tối đa của nó là 125 nguồn sạc của nó là 5V 2A nhé thời gian làm việc 6 đến 25 giờ tùy theo ờ, công suất lớn hay nhỏ dung lượng pin 7800 mAh vậy nó sử dụng chắc là khoảng 2 cell thời gian sạc 6 đến 8 giờ trọng lượng 660g đèn led 18-55 tiếng Nói chung đây là cái thông số đưa ra của nhà sản xuất còn um, trong quá trình mà mình thử nghiệm thực tế với cái tốc độ tối đa vặn hết công suất luôn thì con này nó chạy được khoảng 4 tiếng liên tục nhá còn vặn nhỏ bao nhiêu thì mình chưa có đủ thời gian để mình test ở đây người ta quảng cáo là chạy từ 6 đến 25 giờ là hơi quá mình test thực tế nó chạy tối đa chỉ được khoảng 4 tiếng thôi USB này rồi ok đây là cái thông số chi tiết của nó này công suất 1 đến 6W tức là anh em vặn công suất nhỏ nhất điều tốc là chạy 1W nha là nhỏ xíu còn công suất cực đại của nó là 6W nói chung đây là một mẫu quạt mini thôi pin sử dụng pin 18650 này trọng lượng kích thước này mã số X20 này nguồn nguồn 5V 2A ok bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem nhé đây nói chung là quạt thì nó chỉ có cái quạt và cái sách hướng dẫn sử dụng đi kèm này cũng như là người ta tặng thêm cho một cái à, một cái cáp USB tức là anh em sẽ về sẽ cắm qua bộ sạc điện thoại nhá và sạc thôi đây mở lên này cũng khá là mát anh em ạ đó em có thể nghe tiếng gió thổi này mát lắm anh em ạ con quạt này thì nó sử dụng động cơ không chổi than nhé đây anh em nhìn kỹ này đó bên trong quạt là nó quấn bằng động cơ không chổi than và nó có một cái mạch mạch của động cơ ở đằng sau cánh thì nhỏ kích thước của cánh chỉ có khoảng mười mấy cm thôi đây là một mẫu quạt mini nó có thể co gập lên xuống được này đó, rất là tiện ở đây thì à, có hiển thị pin nhá đó hiển thị pin 100% này điều tốc này đó. ngoài ra thì có một cái nút nhấn để báo đèn này đó em thấy đèn không đèn ba chế độ nhá sáng vừa sáng cực mạnh sáng vừa sáng yếu và tắt đây một cái đèn led này vừa quạt vừa đèn rất là tiện thiết kế thì làm cũng khá là đẹp có một cái móc tay ở đây kích thước nhỏ gọn nói chung con này anh em quạt ở khoảng cách khoảng tầm 70 ờ, đến 80 cm thì nó khá là mát còn anh em để xa hơn thì có thể là nó không không mát được bởi vì công suất tối đa của nó chỉ có 6W thôi nó chỉ bằng một nửa cái quạt mà mình dùng ở gia đình là quạt ở gia đình thôi nói chung con này thì nó sẽ phù hợp cho anh em mang theo ờ, trên ờ, xe hơi này hay là quạt à, phòng ngủ cho em bé này hay là cho dân văn phòng sử dụng để trên bàn làm việc quạt ngủ chữa cháy thì rất là ok thời gian hoạt động liên liên tục của nó là 4 tiếng đồng hồ nha anh em nha mình đã test thực tế rồi chạy ở tốc độ maximum cao nhất là 4 tiếng đồng hồ trong này thì nó đã có sẵn pin và sạc rồi anh em sạc thì anh em cắm qua cái cổng sạc ở phía sau này nhá đó còn cái um, cái bộ sạc của nó thì anh em cắm qua cái cục sạc điện thoại này tất cả các cục sạc điện thoại đều là điện áp 5V này 1A 2A thì cũng đều sạc được nhá sạc chung với sạc điện thoại và anh em lưu ý là bộ sản phẩm nó sẽ chỉ bao gồm là cáp sạc và quạt thôi nhá rất nhỏ gọn rất ok ok về cái giá bán của sản phẩm thì cơn quạt này sẽ có giá là 350 ngàn một bộ nhá. Bao gồm quạt và cáp sạc. Giá 350k. Vô cùng tiện ích. Anh em khỏi cần chế cháo gì cả. Mua về sử dụng được ngay, vừa có quạt vừa có đèn này. Và thời lượng sử dụng là 4 tiếng được rất là lâu. Những cái vùng mà thiếu điện hay là những hôm cúp điện thì có con này chữa cháy thì rất là tuyệt vời ok giá là 350 ngàn một bộ anh em nhé mình sẽ để đường link trong phần mô tả của video sản phẩm tiếp cuối cùng trong video ngày nay là băng keo nhé băng keo điện nhiều màu màu xám màu đen màu vàng đây đó. giá thì chỉ rẻ ngang với lại băng keo anh em mua ngoài thị trường thôi đó là 5 ngàn một cuộn loại nhỏ và 8 ngàn một cuộn loại lớn nhá đây cuộn này là loại lớn ra 8 ngàn này Đó, băng keo này nó rất là dày rất là dai cái này thì chắc chắn là có nhiều anh em mua về sử dụng rồi vì mình đã bán nó trong rất nhiều những cái video rồi ok anh em có nhu cầu quan tâm muốn mua những cái sản phẩm này thì có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại mình để trên màn hình nhé hoặc là đặt hàng theo đường link à, trong phần mô tả của video cảm ơn anh em đã xem video nhé anh em nhớ bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng tải sản phẩm mới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.